Thỉnh đại chúng cùng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bồ Tát Sư Thích Ca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 Tuy nhiên, con luôn mong đối phương phải tử tế lại với mình. Nếu không thì con không bao giờ giao thiệp lại với họ nữa. Thành ra cuối cùng thì xung quanh chẳng còn ai chơi với mình cả. Con không phải muốn họ trả lễ y như những gì mình đã cho họ, nhưng con cứ thắc mắc tại sao họ lại không giống mình, tại sao con đối xử tốt với họ nhưng họ lại đối xử không tốt đối với con. Mong Thầy cho con lời khuyên, con xin tri ân công đức của Thầy. <laughs> bạn trọng này bạn hỏi câu hỏi ở đây thầy nghĩ chắc cũng có một số phật tử cũng hỏi thế đấy nghe không? sao mình sống tốt thế mà mà chẳng ai tốt với mình cả mình sống với bạn bè rất đầy đặn rất tầy tặn thế mà đối xử với mình thì toàn là bạc bẽo thôi nghe không đấy cũng giống như bạn trọng này này thế thì thầy xin chia sẻ với bạn trọng cũng như đại chúng thế này trước hết ý, mình phải xem cái cách đối xử tốt của mình ấy, cái sống tử tế của mình nó như thế nào cái tử tế của mình nó có thật là tử tế không nghe không có những người khi giúp người khác này giúp thế này giúp người khác với cái ý đồ để cầu danh để cầu lợi wow. hay giúp người ta để rồi có đi có lại giúp người ta với một cái tâm tính toán giúp người ta xong rồi á lại đi rêu dao đi kẻ công giúp người xong rồi đi kẻ công thưa đại chúng rồi giúp người ta xong á, bắt người ta phải nhớ ơn phải lệ thuộc vào mình phải mang ơn phải quỵ lụy mình à, rồi có những trường hợp thế này này ngấm ngầm dày người ta xuống sông rồi rồi lại kéo người ta lên bờ đại chúng hiểu không đấy cũng là một cái dạng có giúp đấy nhưng mà thực ra là do mình đẩy người ta xuống sông mình bằng cách này cái khác đẩy người ta ngã xong rồi bắt đầu mình mới, mới giúp người ta thế thưa đại chúng vậy trong cái giúp này này như bạn trọng này thì thầy phải phân tích nó có rất nhiều kiểu giúp để xem cái giúp của mình nó có thật là giúp không Nha, nếu mình giúp người để cầu danh cầu lợi vì tính toán giúp xong rồi với tâm bắt người ta phải lệ thuộc mình phải biết ơn mình nha giúp xong mình đi mình kể công giúp người ta với người khác có nhiều người ta không muốn thế đâu thưa đại chúng thôi giúp thì giúp thôi nhưng mà sau đó đi kể công với người khác thì tự nhiên cái người được giúp đấy người ta thấy rất là rất là khó chịu đại chúng hiểu không nào người ta không thích như thế có khi người ta chỉ một lúc người ta hoạn nạn thôi không phải người ta đói khổ đâu chỉ một lúc người hoạn nạn mình giúp được người ta xong mình đi kể rồi đấy nó còn phải nhờ tôi thế này thế kia thế là tự nhiên người ta cảm thấy người ta bị thất thế người ta cảm thấy người ta bị yếu hèn và tự nhiên người ta sinh ra cái tâm không thích người ta không muốn đền ơn mình người ta trái ý mình luôn cái này đại chúng có gặp không có gặp trong đời không rất nhiều đấy, đấy. thế vậy thì với câu hỏi này thì còn có một cái ý nữa đó là gì có thể cái hiện đời ấy, nếu mà hiện đời mình giúp người kiểu ấy thì chắc chắn người ta sẽ đáp trả mình bằng cái sự ngược lại người ta không biết ơn người ta lại đối xử không tốt mình thứ hai chúng ta quan tâm đến cái mặt hai là nghiệp báo có thể bạn này trong tiền kiếp cũng đã từng là những người vô ơn bạc nghĩa được mọi người giúp đỡ xong rồi mình cũng vô ơn bạc nghĩa luôn hoặc là người bất hiếu với cha mẹ, với thầy tổ, hoặc là trong tam bảo người này làm việc trong tam bảo chỉ để cầu danh thôi thưa đại chúng yeah. vào trong tam bảo cũng làm việc thiện nhưng mà lại để cầu danh cho mình thì người này cũng rất dễ bị những cái quả báo sau này giúp người khác không ai người ta giúp mình không ai ta giúp trở lại không ai tốt trở lại đó đấy là nghiệp đấy thưa đại chúng nha đấy là nghiệp vậy thì để mà giải quyết cái việc này thì bạn này sao? Phải tu tập thôi. Bây giờ mình giúp người mình phải chân thật, thật sự là với tâm giúp người và khiêm tốn, giúp với lòng chân thành, không có mưu đồ tính toán gì cả. Thưa đại chúng, rất nhiều người bây giờ giúp nhau nhưng đều có mưu đồ hết á, cho nhau cái gì đều có mưu đồ tính toán hết á. Cho nên tại sao cái quả của nó không được tốt? Vì trong cái giúp ấy mình đã chứa những cái ý đồ tính toán trong đấy rồi thì tự nhiên cái nhân như vậy thì cái quả nó sẽ nó sẽ phải như vậy thôi đến lúc người ta đối xử với mình người ta cũng thấy rõ bản chất của mình có cái gì là chân thành là tốt đẹp đâu mình giúp nhưng mình tính hết rồi đấy đại chúng hiểu không cho nên là nó không có cái đức ở trong đấy. đấy các cái vị mà hiểu đạo tu tập thì làm sao họ thi ân họ giúp đỡ ai coi như đôi dép rách như dép bỏ đi đấy, trong 14 điều răn đấy, à, coi thi ân như đôi như đôi dép rách ấy. giúp ai rồi quên luôn không cần quan tâm gì cả thế còn phật tử chúng ta học bố thí rồi giúp đỡ cũng làm việc bố thí sống tốt với mọi người làm việc bố thí thì bố thí phải làm sao tập ba la mật dần nghe không? không thấy người được mình giúp không thấy vật mình giúp không thấy mình là người giúp nghe không? được như vậy mới là mới là cao thượng thì như vậy chúng ta rất thoải mái chẳng quan tâm người ta có nhớ đến mình hay không và tâm như thế là ta thoải mái thế như bạn này bạn giúp ai là bạn sống với ai là bạn đều nghĩ người ta phải đền đáp lại mình tất nhiên bạn không đòi là như mình giúp họ nhưng mà nghĩa là phải phải đáp trả cho tôi thế đấy là trong cái giúp đã đã có cái tính toán rồi đã có sự đòi hỏi rồi cho nên bạn này mà cứ cái đà này ấy, mà yêu ai là người đấy cũng rất khổ đấy thưa đại chúng <laughs> yêu ai là người đấy là sẽ bị trói buộc rất nặng với bạn này rất là khổ Đấy, cho nên với bạn trọng thì thầy xin trả lời như vậy nhé bạn xét lại cái động cơ của bạn khi bạn sống giúp người nó có rơi vào những cái động cơ kia không có thật sự trong sáng vô tư khi giúp người không thứ hai là về nghiệp của bạn nếu bạn có cái nghiệp mà vô ơn bạc nghĩa bất thiếu ngày xưa thì bây giờ phải tu tập bồi đắp trở lại nha và giúp đỡ mọi người với tâm chân thành thật sự thầy rất là mong trong ờ, anh em đạo hữu Phật tử chúng ta đấy sẽ phát sinh được cái tâm giúp đỡ nhau một cách chân thành. Thưa đại chúng, thấy người khó, thấy người khổ, ta giúp đỡ một cách chân thành với tâm yêu thương thật sự, chứ không phải giúp người ta để tính toán được cái gì. Khi giúp người ta xong mình phải được cái gì về mình. Với tâm ích kỷ như vậy thì nó không xứng đáng là người học Pháp của Phật, thực hành Pháp Phật đâu. Các đạo tràng, các Phật tử làm sao thực hiện được cái điều này nhé thì chúng ta thầy tin là mình sẽ được kết quả tốt đó. Câu hỏi thứ hai, có bạn tên là Đỗ Mai Thanh hỏi rằng, Kính Bạch Thầy, mọi người xung quanh ai cũng nói với con đi tu là khổ, cô đơn lắm. Và con cũng thấy các quý sư ở chùa, ở à, chùa Thầy, tức là chùa mình thế này, phải vừa làm nhiều việc, vừa tu, ăn uống lại không được đủ nữa, có chùa nhưng lại phải ngủ và sống trong rừng. Nhưng khi tiếp xúc với các thầy thì con vẫn thấy các thầy rất vui vẻ và bao dung chúng con mỗi khi về chùa. Vậy thưa Thầy, đi tu là thật là sướng hay là khổ ạ? <laughs> bạn, <laughs> chắc bạn này cũng muốn đi tu đây, <laughs> nhưng mà đang còn lăn tăn. Như thế này là tâm nó cũng chưa quyết định, nghe không? Như lúc nãy Thầy nói đó. Ừ. Thì thưa với bạn Mai Thanh thế này, trước hết ấy, thầy phải nói về chữ tu đã vì bạn đang hỏi đi tu mà thì thầy nói về chữ tu đã tu là gì là sửa là rèn à, sửa xấu thành tốt sửa dở thành hay sửa công thành ngay sửa tà thành chính đấy là tu có phải không và chúng ta đã biết rằng đã sửa đã rèn thì phải vất vả không có cái gì mà sửa với rèn lại không vất vả đại chúng theo đến cái bát nó bẩn ta muốn nó sạch ta cũng phải vất vả kỳ cọ rửa giấy nó mới sạch chứ đừng nói là tu sửa tâm tính của chúng ta chúng ta biết bao nhiêu tập khí xấu tính xấu thói quen xấu bỏ được nó sửa được nó không dễ chút nào rất là vất vả rèn luyện là vất vả để chúng ta mà ví dụ thầy nói là muốn có một thân hình khỏe mạnh lực lưỡng tập thể hình chẳng hạn cũng phải ba năm năm năm nó mới có cơ bắp chứ đúng không đâu có chuyện là mới tập một ừ, vài ngày đã đòi có cơ bắp rồi không có không có đâu đấy. chúng ta cũng phải vất vả đấy là thầy nói là rèn cái thể hình thôi còn cái tâm của chúng ta nó vô hình mà rèn được nó mới là khó tâm chúng ta hàng ngàn vạn kiếp vô thủy kiếp huân tập bao nhiêu tật xấu rồi những cái thói tham dục sân hận ích kỷ kiêu mạn đố kỵ lười biếng trong tâm chúng ta nó quá dày rồi sửa nó không phải dễ mà đã là rèn sửa là phải vất vả nghe không nhà đấy là là tu là phải vất vả là phải khổ nhọc chứ không thể có chuyện tu mà lại sướng như đi chơi như đi du lịch được đó, đại chúng rõ chưa nào đây các phật tử đây đây cũng là đang tu là ngồi là phải vất vả phải mỏi lưng phải mệt đây là vất vả chứ đấy mới cũng gọi là tu học chứ đó cho nên nói đến chữ tu là phải vất vả phải khổ nhọc phải rèn luyện thế còn bây giờ nói đến chữ đi tu cái người gọi là đi tu là sao là người này mong muốn được tu cho nên mới bỏ nhà đi tu có phải không ạ đã gọi là đi tu nghĩa là người này muốn tu không muốn tu thì ai đi tu đúng không muốn tu cho nên tôi mới đi tu dạ. thế thì đi tu là cái người muốn tu mà muốn tu mà bây giờ được tu thì là vui hay là là khổ thưa đại chúng là vui chứ cái điều mình mong ước mình mong muốn mà mà bây giờ mà được thế là đúng ý nguyện rồi thì đúng ý nguyện phải là vui chứ đúng không tôi đang đi tu mà đi tu là tôi do tôi muốn tôi mới đi tu thế mà muốn mà tôi toại nguyện tôi được tu thì đấy là hạnh phúc chứ có phải không cho nên đi tu là vui là hạnh phúc vì tôi được thỏa nguyện của mình vì tôi muốn tu cho nên tôi mới đi tu chứ không à, không muốn đi tu thì không muốn tu không ai đến đây cả thế thì vậy thì xét về cái chữ đi tu thì phải nói đi tu thì là sướng nhưng mà tu thì phải là khổ đây <laughs> là phải rèn luyện nghe không vậy thì thầy xin xin có câu thế này tu thì khổ trước sướng sau mà ở đời sướng trước khổ sau bao người Vui trong ngũ dục, vui ấy khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. <laughs> Thưa đại chúng, là như vậy. Người ta à, à, ngàn ngữ có câu đấy, trên bước đường đi đến thành công không có dấu chân của những người lười biếng. Đã lười biếng thì đến ở đời cũng không thành công. Cho nên để thành công một cái gì cũng đều có giá của nó, đều phải vất vả cả. À, tu mà lại không vất vả, không khổ luyện thì làm sao mà thành tựu được cái gì? Đó. Ờ, thưa đại chúng, nhất là chúng ta cầu cái hạnh phúc tối thượng, niết bàn, giải thoát mà lại không vất vả đến thân tâm này thì làm gì có chuyện ấy, thưa đại chúng. Chúng ta tu là cái người còn lội ngược dòng mà. Có ai lội ngược dòng mà không vất vả đâu. Chỉ xuôi dòng thì không vất vả thôi, còn ngược dòng là phải vất vả. Nhưng mà vất vả ấy thì mới lên được đến đầu nguồn, mới được uống nước trong. Đây chúng rõ ràng đó cho nên cái nghĩa bạn này bạn hỏi tu thì phải vất vả phải gian khổ phải chấp nhận cả cô đơn nữa đó phải khổ nhưng mà được tu tức là đi tu thì lại là vui vì người tu là người được thỏa chí mình vì tôi muốn tu tôi được tu cho nên tu là hạnh phúc là vui chứ đúng không nhé như vậy thầy xin trả lời cho bạn thanh mai như vậy kính thưa đại chúng có bạn tên là Nguyễn Dự hỏi rằng, Kính Bạch Thầy, khi học Phật con được biết các cõi trời dục giới gồm sáu tầng, cao nhất là cõi trời tha hóa tự tại do thiên ma ba tuần cai quản. Theo con nghĩ thì điều này có gì đó rất vô lý, vì được sinh về cõi trời đều do nhân tu tập phước báu, nhất là hành thập thiện. Nếu một vị chư thiên khởi niệm xấu sẽ mất phước bị đọa, vậy thiên ma ba tuần luôn chống phá Phật Pháp và những người tu Phật. Trong tâm có những hạt giống xấu ác như thế, thì sao lại được làm vua cõi trời cao nhất của dục giới? Con không biết ma ba tuần tu phước nghiệp gì mà sinh về cõi trời nhưng lại phải làm ma hả Thầy? À, bạn Nguyễn Dự này hỏi câu này cũng khá khó đấy, thưa đại chúng. Đại chúng hiểu câu hỏi này không? Chúng ta cũng biết cái ma ba tuần rồi, phải không? ma ba tuần là cái con ma mà khi đức phật sắp thành đạo ấy, nó đến nó quấy phật phá phật ấy, hiện ra đủ các thứ để dọa sợ phật rồi lôi kéo phật dụ dỗ phật bỏ tu Đấy. rồi không những thế sau này ma ba tuần cũng còn phá nhiều người tu khác nữa kể cả chúng ta bây giờ tu tất nhiên á, cỡ chúng ta tu mà lèng mèng thế này thì ma ba tuần nó chưa cần phá đâu nó chỉ là cháu chắt của nó thôi xuống phá mình thôi thế còn thì tu phải khá cơ đến cái lúc mà sắp sửa vào quả đấy thì ma nó mới phá thì vua ma ba tuần nó mới xuống phá <laughs> thế này chúng vậy thì bạn dự này bạn hỏi là tại sao ma ba tuần lại là được làm vua cõi trời ở trên trời mà cái người đã sinh lên trời là phải có nhiều việc phước thiện lắm đúng không đại chúng thế mà tại sao lại làm con ma đấy Thế là bạn hỏi cũng rất là có lý. Thì ờ, thưa với bạn Nguyễn Dự, với đại chúng Thầy xin trả lời thế này. Quả thật đấy, được sinh lên trời là phải có phước báo. Và chúng ta biết ờ, trong cái Pháp giới này, theo thế giới quan của Đạo Phật có đến 28 tầng trời. Cõi trời ba ba chỉ là một tầng trời thôi. Cái tên cõi trời ba ba nó không phải là tầng trời thứ ba ba. Đại chúng hiểu không? Mà nó là vì xung quanh cái cõi đấy là có 33 cái cõi trời cái cõi trời 33 là cõi trời thứ 33 còn xung quanh là có 32 cõi cho nên cái cõi đấy gọi là cõi trời 33 mà cõi trời 33 này vẫn nằm trong cõi dục giới thôi chúng ta có cõi trời dục giới cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới tổng cộng tất cả là 28 tầng trời đấy, và cõi trời 33 chỉ là nằm trong tầng dục giới và thưa đại chúng, trong dục giới này thì có sáu cái tầng. Cái tầng thấp nhất ý, gần với cõi người nhất gọi là tầng trời tứ thiên vương, là bốn ông thiên vương. Thứ hai là đao lợi đấy, là cõi trời ba ba đây này. Cõi trời ba ba là cõi trời trên cõi trời tứ thiên vương là cõi trời thứ hai thôi. Cõi trời thứ ba là cõi trời Già Ma, cõi trời thứ tư là Đâu Xuất Đà, cõi trời thứ năm á, là cõi trời Hóa Lạc và cõi trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại. Thế thì vua cõi trời thao hóa tự tại là chính là ma ba tuần là ờ, là là con ma ba tuần này đấy thưa đại chúng gớm không không phải chuyên thương mình gọi là ma chứ thực ra đấy là ông vua cõi trời đấy ừ. vậy thì ma ba tuần gốc gác là thế nào ma ba tuần trong tiền kiếp cũng đã từng làm rất nhiều việc thiện thưa đại chúng Thấy nhiều việc thiện lắm mới có phước mới được sinh lên làm vua của cõi trời mà cõi trời thứ sáu cái cõi trời này nó có cái đặc biệt là gọi là tha hóa tự tại tha hóa nghĩa là mình ấy, có thể biến hóa ra người khác một cách tự tại ví dụ ông trời này ông đang ngồi buồn mà ông muốn có năm bảy người khác đến chơi là ông biến ra năm bảy người khác đến đây ngồi đánh ờ, đánh tú khơ với ông ấy ví dụ thế hát múa với ông ấy rồi ông biến ra ông nghĩ ra gì giống như trẻ con thế này chúng thấy trẻ con nó ngồi một mình ấy nó tưởng tượng ra bán hàng rồi nó nói chuyện cứ như thật ấy nhưng mà ông trời này mà ông nghĩ ra một cái là nó biến ra ngay theo ý muốn của ông ấy thế gọi là tha hóa và tự tại nó rất là thoải mái để mà thụ hưởng cái phước lạc của họ vậy thì ông trời tha hóa tự tại này này ông vua trời này là ông đã từng ở dưới thế gian chúng ta làm rất nhiều việc thiện cũng từng bố thí thưa đại chúng wow, vâng, từng giúp đỡ nhiều người nhưng mà sao nhưng ông có có cái tội là gì không tin phật pháp chưa từng quy tam bảo chưa làm phật tử không tin phật pháp tà kiến chấp ngã này chấp thân kiến chấp thường chấp đoạn đó thì giao cho đại chúng giống như bây giờ thầy nói là một số các tôn giáo khác đấy họ làm từ thiện dữ lắm đúng không như ông Bill Gates ấy, ông có hàng tám chín mươi tỷ đô la ông ờ, trích 98% tài sản của ông để ông làm từ thiện cho thế giới ông bố thí lớn không với cái tâm của ông cũng rộng rãi ông bố thí kiểu này thì ông sinh lên thiên là, là chắc mà có khi rồi cũng lại làm vua một cõi trời nào đấy nhưng mà ông không tin phật pháp chẳng hạn không tin có nhân quả không tin có luân hồi và ông không tin là là có kiếp sau gọi là ông tà kiến chấp thường chấp đoạn đại chúng hiểu không không tin là có giải thoát đó vì như vậy có thể sau này ông sinh lên ông làm vua một cõi trời nào đó nhưng mà ông vì không tin phật pháp cho nên ông không thích ai hơn ông ấy và ông không thích ai mà lại thoát khỏi cái tầm của ông cả ông thích mọi người phải ở trong tầm tay của ông cơ đó cho nên ma ba tuần ấy, chỉ có là phá người tu giải thoát phá người tu đạo giải thoát nhá thế còn chúng ta mà cứ tung tăng vui trong ngũ dục là ma ba tuần thích lắm nghe không? Đó, vui trong ngũ dục là ba ba tuần rất thích luôn dẫn cầm cờ dẫn đầu cho mình đi luôn nhưng mà mình hễ mình tu để giải thoát là bắt đầu ông không thích rồi đại chúng rõ chưa nào thế cho nên ở đây nói tại sao ma ba tuần rất là có phước gọi là ma cái chữ ma có nghĩa là ác là phá hại thiện pháp của người gọi là ma thôi chứ còn thực ra ông này là vua cõi trời đại chúng đại chúng rõ không cũng giống như đất nước việt nam chúng ta có rất nhiều người đã từng làm vua nhưng có rất nhiều vị vua cực kỳ lã đấy thầy nói ví dụ như là vua lê ngoại triều lê long đĩnh đấy ông lấy mí ông dóc trên đầu sư dốc mía trên đầu sự thế ông làm vua thì ông phải có phước chứ nhưng tại sao ông lại ác thế ác với sư thế ông này không tin phật pháp ông này kiếp trước đã từng bố thí cũng giúp nhiều người cũng làm nhiều việc thiện cho nên kiếp sau có phước được làm vua khi làm vua rồi thì quên mất cái thiện nghiệp cũ này đồng thời tà kiến của mình trước đây nó phát sinh cho nên là hành ác đó cho nên tại sao thầy nói các phật tử thứ nhất ấy, chúng ta có duyên phước hơn các vị này là chúng ta đã quy tam bảo đấy là cái, cái điều thứ nhất thứ hai là chúng thọ giới pháp của phật thứ ba là chúng ta học pháp của phật và vâng, cái điều đó là cực kỳ duyên lành để sau này nếu chúng ta có sinh lên trời chúng ta cũng không bị biến thành con cháu là quân lính của, của ma ba tuần nghe không thành con cháu ma ba tuần vì chúng ta có quy tam bảo cho nên cũng sống thiện cũng hành thiện nhưng mà hành thiện trong chính Pháp, chúng ta được quy y tam bảo là phước lành vô cùng vậy đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Thế cho nên tại sao Đức Phật mới nói là người con đó, báo hiếu cha mẹ thế nào? Cho cơm ăn áo mặc đầy đủ chưa phải là báo hiếu trọn vẹn, phải giúp cho cha mẹ quy y tam bảo. Đó, các Phật tử nhớ, cho cha mẹ chính thức phát tâm, nương tựa tam bảo, rồi đấy mới có thể gọi là báo hiếu được, không phải chuyện thường đâu những cái ông vua ma ba tuần này này vua cõi trời này là tiền kiếp làm rất nhiều việc thiện và việc thiện lớn nhưng mà không có quy tam bảo không có duyên với chính pháp cho nên kiếp sau được làm vua cõi trời nhưng mà lại ác đi phá hại phật pháp đi phá hại tâm người tu hành đó cái này chúng thấy nhé để thầy mới nói là chuyện nó là như vậy đấy cho nên nếu làm thiện cho nên nhà mình mới dạy là hành thiện mà không có tâm bồ đề thì cũng là hành động theo theo ma vương cơ mà cho nên ngày 19 tháng 6 tới đây nhà mình phát tâm bồ đề là để như vậy đấy chúng ta làm tất cả việc thiện nhưng phải trong cái tâm bồ đề phát nguyện bồ đề hành các việc thiện thì không bị lạc vào dòng họ của nhà ma đấy, thầy chúc đại chúng tinh tấn hiểu rõ phật pháp để chúng ta không bao giờ lạc nha kính thưa đại chúng Câu hỏi từ bạn Linh Trang Trần gửi câu hỏi thế này, Kính Bạch Thầy, hàng năm cứ vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, gia đình con đều tổ chức ăn Tết đoan ngọ. Ngày đó nhà con ăn các loại hoa quả nóng như mận, vải hoặc cơm rượu nếp với suy nghĩ ăn để diệt các loại sâu bọ làm hại mùa màng và tẩy run sán trong đường tiêu hóa. Nhưng con có nghe về việc nếu mình có ý nghĩ sát hại chúng sinh thì mình sẽ bị tổn phước. Nên con muốn hỏi Thầy gia đình con nên cúng lễ và ăn Tết đoan ngọ như thế nào để vừa giữ được truyền thống dân tộc, vừa bảo toàn được phước báu cho mình ạ. À. Con xin cảm ơn Thầy. Đó. Ê, kính thưa đại chúng, bạn Linh Trang Trần, bạn hỏi về cái Tết đoan ngọ sắp tới rồi. À, ở đây các phần tử có ăn Tết đoan ngọ không? <laughs> Tết gọi là Tết diệt sâu bọ đấy kính thưa đại chúng, cái Tết đoan ngọ thì cái chữ đoan ngọ, đoan nó là đầu mối, là đầu là mối. Đấy, ví dụ như là đa đoan, đa đoan tức là nhiều đầu, nhiều mối quá. Tôi bận, tôi đa đoan, Phật sự đa đoan tức là nó nhiều đầu mối công việc. Thì cái chữ đoan là đầu mối, là cái, cái, cái, cái đầu, cái mối. Ngọ tức là giờ ngọ, đấy thưa đại chúng cái ngọ này, đấy, tức là Tết đoan ngọ nghĩa là người ta ăn Tết vào cái giờ ngọ, đấy, và cái giờ ngọ. Ngày mùng 5 tháng 5 thì theo cái triết lý của y học phương Đông thì họ nói là cái ngày mùng 5 năm là cái ngày vượng dương. Cái khí dương của trời đất nó rất vượng và con người cũng vượng cái khí dương. Đấy, cái ngày hôm đó. Cho nên cái ngày ngày đoan ngọ này người ta còn gọi là ngày đoan dương nữa. Đấy. Thế và à, một số nước châu Á mình thì ăn cái Tết này như là Trung Quốc họ cũng ăn Tết đoan ngọ, Hàn Quốc, Nhật Bản, đấy, rồi à, Đài Loan, Hồng Kông họ ăn và Việt Nam chúng ta. Không phải tất cả các nước Phật giáo họ ăn cái này đâu. Cái này chỉ là một cái một cái cái cái cái Tết mà cái tập tục thôi. À. thì thưa đại chúng á, cái truyền thuyết ăn Tết đoan ngọ thì mỗi nước họ có một cái truyền thuyết khác nhau. Tiêu chung là cũng cũng nhiều truyền thuyết khác nhau lắm và thường trong cái tết đoan ngọ thì họ ăn cái gì thường thầy nhớ là sáng sớm là ăn rượu nếp không? xong rồi ăn hoa ăn quả đấy ăn mận ăn vải ăn chè ăn bánh trôi đấy, thường thế đấy, bánh ăn chè ăn xôi ăn, ăn chè sen hồi xưa thầy nhà thì, thì ăn tết đoan ngọ cũng thường hay ăn thế ừ, và nhất là ăn hoa quả ăn hoa quả là để diệt sâu bọ và diệt run sán thì ờ, về cái mặt mà thực tế thì thưa đại chúng không biết là có phải là cái cái ngày đó ăn vào là nó diệt được run sán hay không nhưng mà đấy là truyền thuyết thì họ nói thế cho nên ngày này mới gọi là ngày diệt sâu bọ thì kính thưa đại chúng thì chúng ta biết là ờ, đất nước Việt Nam chúng ta thì đất nước ờ, nông nghiệp vâng, cho nên là cái việc mà ừ, trồng trọt nó cũng bị liên đới đến việc sâu bọ rất nhiều sâu bọ thì phá hại mùa màng cho nên là cái việc phải diệt sâu bọ là cái người nông dân người ta vẫn làm nha, vẫn làm bây giờ thì họ lấy cái ngày tết đoan ngọ này để mà gọi là phát động diệt trừ sâu bọ thì thưa đại chúng khi chúng ta là phật tử thì chúng ta nhìn cái tết này thế nào và chúng ta sẽ thực hành nó thế nào để cho đúng với tinh thần người phật tử thì chúng ta biết rằng là tất cả những cái nghi lễ của thế gian hầu hết là đều xuất phát từ những cái tín ngưỡng và tín ngưỡng ấy nó không có chính kiến không có chính kiến đâu thể và nó tà kiến rất nhiều họ hiểu không đúng chỉ có trong phật pháp của chúng ta mới thật sự là có chính kiến cho nên các cái nghi lễ các cái tập tục của dân gian hầu hết là tà kiến từ niềm tin tín ngưỡng tà kiến không có chính kiến nó không đúng sự thật luôn có phải có phải là ngày mùng năm tháng năm là ăn hoa quả vào là run sán nó sạch đâu không phải thế chúng ta biết rõ là không phải như vậy và ngày mùng năm tháng năm là sau ngày đấy là diệt hết sâu bọ đâu không phải năm nào cũng có mùng năm tháng năm cũng ăn tết mùng năm tháng năm mà sâu bọ cũng vẫn còn mà có khi còn nhiều hơn <laughs> thế là sao vậy thì chúng ta biết là cái cái quan niệm là Tết diệt sâu bọ mùng 5 tháng 5, ăn Tết ấy là diệt sâu bọ là không đúng. Nghe không? Thôi thì người nông dân à, trồng hoa màu thì phải trừ sâu bọ, thì thôi có cái ngày gọi là diệt sâu bọ, đấy là theo cái lối sống và cái quan niệm của họ, một cái tinh thần như thế thì đấy là việc của thế gian. Còn Phật tử chúng ta thì chúng ta hiểu khác. Chúng ta biết sâu bọ hay mùa màng nó cũng là nhân duyên và nghiệp báo liên đới tới con người chúng ta. Nếu chúng ta mà có đầy đủ phúc báu thì mùa màng bội thu tươi tốt, còn không cả bị thiên tai bão lũ nữa thưa đại chúng. Thiên tai bão lũ còn ảnh hưởng do nghiệp của chúng ta nữa cơ mà. Đấy dịch bệnh đại chúng thấy không? Cả thế giới bị Covid nhưng Việt Nam mình thì là coi như là khá an lành trong Covid đấy. Đấy có phải là biệt nghiệp riêng của dân tộc mình không? Hay là dân mình cũng gọi là có tí phước không? có tí phương đấy thế thì cũng thế mùa màng bội thu tốt đẹp nếu mùa màng bội thu thì đương nhiên phải ít sâu bọ và thời tiết phải thuận lợi thì có phải nó hoàn toàn phụ thuộc vào phước báu của mình không nếu mình không bị nghiệp báo nặng nề không bị trả những quả báo xấu thì mùa màng tự nhiên nó được tươi tốt được bội thu nó liên quan đến nghiệp của chúng ta chúng ta có phước để được thụ hưởng những cái điều tốt đẹp cho đến kể cả sâu bọ đi chăng nữa nó cũng từ nơi nghiệp của chúng ta mà nó ra đấy khi chúng ta mà ác tâm nhiều sát hại nhiều thì tất cả những cái loài ác ấy nó lại sinh ra nhiều nếu nó không sinh ra được những con sâu con bọ thì sinh ra virus đấy thưa đại chúng nó như vậy khi tâm chúng ta ác thì nó biến ra như vậy vì thế giới là y báo của chúng ta, chúng ta là chính báo. Tâm chúng ta thế nào thì cảnh giới chúng ta như vậy. Đại chúng phải hiểu rõ cái điều này cho Thầy. Nghe không? Thế cho nên với tinh thần người Phật tử thì chúng ta thôi vẫn ăn Tết đoan ngọ, nhưng mà ngày Tết đoan ngọ chúng ta sẽ tổ chức gì? À, làm tiệc chay, làm cơm chay để cúng Phật, rồi cả nhà có thể có một thời khóa tu tập, nghe tùng kinh hoặc là nghe Pháp gì đó. Chúng ta làm chay rồi chúng ta tu tập tâm từ bi tùng kinh từ bi gửi tâm từ đến tất cả muôn loài nghe không? con sâu cái kiến mình cũng gửi tâm từ bi đến nó hết yêu thương đến tất cả thưa này chúng đó thầy nhớ cái lần mà thầy vào phát tâm bồ đề ờ, xuống ờ, chỗ sư bà hải châu âm thỉnh sư bà chứng minh cho thầy phát tâm bồ đề cái hồi thầy chưa xuất ra sau khi mà sư bà chứng minh cho thầy phát tâm bồ đề xong thì trời đổ mưa rất là lớn sư bà nói hôm nay á, các chú phát tâm bồ đề thế này con sâu cái kiến nó cũng được nhờ đấy thì nghe cái lời nói sư bà mà toàn thân mình nó cảm xúc động vô cùng con sâu cái kiến nó cũng được nhờ từ cái tâm bồ đề của mình không phải không đâu thưa đại chúng thế thì cái này mình phải biết là cái y báo của mình nó phụ thuộc vào mình rất là nhiều cho nên ờ, như ấn độ chẳng hạn họ có cuộc cách mạng xanh họ không dùng đến thuốc trừ sâu và phân hóa học thực phẩm ở bên đấy rau màu bên đấy nó rất là sạch mặc dù nó không cái hoa quả bên đấy nó không to không mỡ như là một số nước sang bên đó mà ăn quả táo nó rất là bé cái rau nó trông cũng cằn lắm nhưng mà nó lại chất lượng thế này chúng vì họ không bón phân hóa học không dùng thuốc trừ sâu thế và bên ấy thì bao nhiêu năm nay rồi họ không dùng thuốc trừ sâu chứ thế và sâu nó cũng đâu có phải là nhiều đâu nó không phải là quá nhiều thưa đại chúng thế thì chúng ta nhớ là mọi cái trong cái pháp giới này nó cứ nó vẫn như vậy đấy thưa đại chúng tùy theo duyên nghiệp của chúng ta mà nó biến đổi thế thì phật tử chúng ta với câu hỏi của bạn này thì thầy đề nghị thứ nhất ăn tết đoan ngọ các phật tử chúng ta lấy ngày đó để tu tập để phát khởi tâm từ bi nhà gửi lòng từ đến tất cả muôn loài con sâu cái kiến các Phật tử biết là Đức Phật chúng ta chế ra những ngày trai đấy, cũng là vì đâu Là dựa vào những cái ngày ấy. Chính những ngày ấy là ngoại đạo họ sát sinh rất là nhiều. Nghe không? Những ngày mùng tám, 8, ba ngoại đạo họ sát sinh rất nhiều thầy Đức Phật. Thì Đức Phật lại chế ra ngày đó là ngày trai giới. Đại chúng giữ giới không sát sinh. Lấy ngày đó là ngày trai giới đấy. Chứ không phải là cái gì đâu. Nhân duyên là do ngoại đạo họ sát sinh vào những ngày đấy để cúng tế thần linh Chúa Trời. Thì Đức Phật lại chế luôn ngày đó cho Tăng Ni, Phật tử là ngày trai giới, ngày bắt con trai, tu vào ngày đấy. Đó. Thế thì chúng ta cũng thế, nhân cái ngày mà giết sâu bọ này thì Phật tử ăn Tết đoan ngọ với tinh thần người con Phật. Chúng ta tu tập ngày ấy làm chay cúng Phật, ờ, bố thí cho người nghèo và chúng ta tụng kinh từ bi, gửi tâm từ đến cho tất cả muôn loài và mong cho con sâu cái kiến cũng sớm chuyển kiếp và nó được chuyển kiếp nó lên cái cảnh giới tốt đẹp hơn chưa này chúng nó con sâu cái kiến nó cũng là một chúng sinh đấy xét cho cùng là thế chứ không phải là nó không phải là chúng sinh đâu nghe chúng ta mà tu gọi là bảo thủ chấp kiến á, kiến chấp nhiều là chết thành con kiến á. <laughs> có đợt nhà mình thỉnh ra con kiến là do là nó bệnh tà kiến nó chấp chấp thủ mà nó thành con kiến không phải không đâu cho nên cái người tà kiến rất là nhiều cho nên tại sao mà kiến nhiều như vậy thưa đại chúng nhé đấy thì chúng ta sẽ à, ứng dụng phật pháp để ăn tết đoàn ngọ như vậy nó sẽ là ích thôi hôm nay bài dừng ở đây mời toàn thể đại chúng khởi thân chúng ta làm lễ hồi hướng Nguyện à, đem à, công đức này tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo